mình cùng chuyển sang bài triệu và lớp triệu ở bài này à, mình sẽ tìm hiểu triệu là gì các em nhớ nhé triệu đằng sau chữ số đầu tiên của nó có 6 chữ số 0 ví dụ mình nói một triệu mình sẽ ghi số 1 và mình điền thêm 6 chữ số 0 2 triệu mình ghi số 2 và mình điền thêm 6 chữ số 0 vậy 10 triệu mình sẽ ghi con số 10 và 6 chữ số 0 15 triệu mình ghi số 15 và 6 chữ số 0 100 triệu mình ghi số 100 và đến tiếp 6 chữ số 0 các em đã hình dung ra chưa ạ ở đây mình cùng phân tích trong chữ số triệu này thì lớp triệu là lớp nào giả sử cô có 123 triệu cô sẽ ghi là 123 hóa tên chữ số 0 vậy 123 ở đây có nghĩa là lớp triệu 000 tiếp theo là lớp nghìn 000 cuối cùng là lớp đơn vị trong 123 triệu này 100 này là hàng trăm triệu hàng chục triệu và hàng triệu các em nhớ chưa rất là đơn giản giống như hàng nghìn và hàng đơn vị vậy vậy thì ở bài 1 điền thêm một triệu từ 1 triệu đến 10 triệu tức là chúng ta sẽ bắt đầu từ bao nhiêu đúng rồi từ 1 triệu nhé vậy thì một triệu sẽ ghi như thế nào ạ cô đã chỉ rồi mình ghi số 1 và mình điền thêm 6 chữ số 0 sau một triệu mình lại thêm tiếp 1 triệu Vậy thì 1 cộng 1 bằng 2 triệu Mình ghi số 2 và mình để 6 chữ số 0 Và tiếp tục 2 cộng 1 bằng 3 triệu Mình ghi số 3 và 6 chữ số 0 Tương tự mình có 4 triệu Và 4 cộng 1 bằng 5 Thêm 6 chữ số 0 Mình được 5 triệu năm hay là bằng bao nhiêu ạ bằng sáu ở đây mình thêm sáu chữ số không nữa là mình được 6 triệu và tiếp tục mình có 7 triệu mình sẽ cộng thêm một triệu nữa